đây hôm nay mình sẽ giới thiệu với quý vị cây à, lù đù đây là cây thảo 115 đây là hoa cây thù lù cạnh tên thường gọi là cây tầm bóp tên gọi khác là cây bom bóp cây lồng đèn Lưu Cái và còn nhiều tên khác. Để tránh nhầm lẫn, quý vị hãy xem rõ video và hình ảnh trên video để uh, sử dụng cây thuốc một cách hợp lý và hiệu quả tránh nhầm lẫn những cây thuốc khác. Ngành là thực vật có hoa, lớp là thực vật hai lá mầm, bộ cà, họ thuộc họ cà, Solana CAE, chi thì, thì chi thù lù, Physalis. Ở Việt Nam, Cây thù lù cạnh không rõ xuất hiện từ lúc nào nhưng đã từ lâu nó đã trở thành cây mọc hoang dại trên mỗi miền đất nước và được người dân dùng làm rau ăn, thuốc trong dân gian để chữa bệnh. Cây thù lù cạnh do có ruột gỗng khi đập mạnh quả vỡ tạo ra tiếng nổ là đặc thù của loài này. Trong ngôn ngữ dân gian Việt Nam, quả tầm bóp có nhiều tên gọi khác nhau tùy từng địa phương. Có thể kể đến các tên là lòng đen lù đù thù đù thù lù thù lù cạnh bom bóp bồm bụp lập bụp đồm đột bù lột tầm bóp thù lù cạnh là cây thân thảo hàng niên mọc quanh năm thân cao 50 đến 100 cm, phân chia nhiều cành, đường kính thân tròn 1 đến 2 cm, lá một so le, hình bầu dục, chưa thùy hay không dài 30 đến 35 mm, rộng 20 đến 40 mm. Cuốn lá dài từ 15 đến 30 mm thì hoa mọc đơn độc ở nách lá có cuốn mảnh dài khoảng 1 cm, đài hình chuông có lông chia ra từ phía giữa thành năm thùy, tràn hoa màu vàng tươi hay màu trắng nhạt, có khi điểm những chấm màu tím ở gốc hoa. Đài đồng thường bao lấy quả nên có tên là quả lồng đèn màu đỏ, có đài cùng lớn với quả, dài 3 đến 4 cm, rộng 2 cm, bao trùm lên ở ngoài như cái túi, hạt nhiều hình thận, ruột quả có nhiều không gian rộng, quả chứa nhiều hạt nhỏ, hình thận, hạt có ngoại nhũ khi chín, ăn có vị chua ngọt, cây ra hoa kết quả quanh năm. Giá trị dinh dưỡng 100g phần ăn được của quả tầm bóp. Nước là 78,9g, đạm 0,054g, chất béo 0,16g, chất xơ 4,9g, canxi 8mg, phosphor 55,3mg, sắt 1,23mg vitamin A 1,6 13mg, vitamin B1 0,101mg, vitamin B2 0,032mg, vitamin BB 1,73mg, axit ascorbic 43mg. Thù lù là loại cây mới đầy tiềm năng. Cây thù lù cạnh, lá và lọt non của cây thù lù cạnh dùng làm rau ở Việt Nam, cây thù lù cạnh mọc hoang dại và phát triển mạnh mẽ từ vùng đồng bằng ven biển cho đến vùng rừng núi có độ cao đến 1.500 m. Dân Việt Nam đã sử dụng rau thù lù từ rất lâu và ở các vùng quê không ai không biết đến rau thù lù. Trước đây khi kinh tế còn gặp nhiều khó khăn vào những thời kỳ giáp hạt, rau thù lù được sử dụng như một loại rau cứu đói. Thực tế cho thấy cây mọc ở vùng có độ cao so với mặt nước biển, ăn bùi và thơm hơn cây mọc ở vùng đồng bằng. Đặc biệt là khi cần làm thuốc, người ta thường tìm đến những cây rau thù lù của các vùng núi cao. Do những đặc tính như vậy nên hiện nay có nhiều người sử dụng rau thù lù đặc biệt là người dân ở những thành phố lớn và họ coi đây là một loại rau sạch vì hiện nay nó vẫn mọc hoàn toàn hoang dại và đặc tính dinh dưỡng và chữa bệnh của nó. Rau thù lù có thể chế biến thành nhiều món ăn như nấu canh với ngao, cua, tôm, ăn lẩu, luộc, xào đều rất ngon. Bộ phận dùng là toàn cây, Toàn cây có vị đắng, tính mát, không độc có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, khư đàm chỉ khái. Quả có vị chua tính bình, tác dụng thanh nhiệt lợi tiểu, tiêu đờm, công dụng chỉ định và phối hợp thì thường dùng trị cảm sốt, yết hầu sưng đau, ho nhiều đờm, phiền nhiệt nôn nấc, dùng 20 đến 40 g khô sắc uống, dùng ngoài trị nhọt vú, đinh độc, đau biểu giái, dùng 40 đến 80 g cây tươi giả nát, bắt lấy nước cốt uống bã thì dùng đắp hoặc là nấu nước rửa quả tầm bóp ăn 5 gram sắc uống hàng ngày 3 đến 5 ngày liền lá cây thù lù rất tốt cho dạ dày do đó ngoài việc dùng thù lù làm thuốc chữa bệnh người ta còn dùng thứ cây này như một vị rau ăn hàng ngày rau thù lù ăn hơi đắng nhưng thanh mát dễ ăn Lẩu rau thù lù cũng là một món ngon nên thưởng thức quả thù lù và dùng chữa đậm nhiệt sinh hoa thủy thủng và đắp ngoài chữa đinh sang rễ tươi nấu với tim lợn chu sa dùng ăn chữa được chứng đái đường những người hay uh, lên đên sông nước nên ăn quả này thường xuyên vì lượng vitamin C và B1 tiền vitamin A trong quả thù lù rất cao nên rất tốt cho cơ thể có thể chữa bệnh Ascorbus vì trên biển không có hoa quả ngoài ra quả thù lù còn có thể phòng ngừa các bệnh về đường tiết niệu và viêm thận, ví dụ sỏi thận, sỏi bàng quang và chữa bệnh gút rất tốt. Bài thuốc trị ung thư tử cung, họng, ung thư phổi và đại tràng, cây thu lù cạnh hoặc thu lù nhỏ, cành mang hoa trái lá khô thì dùng 30g hoặc là tươi thì dùng 100g, bạch trực 20g, các cánh 10g, mạch môn 10g, quyền sâm 10g, hoàng cầm 10g, cam thảo 4g, dược liệu rửa sạch, chặt nhỏ, đổ 4 chén nước, sắc còn hai chén, chia làm hai lần uống trong ngày, có thể sắc thêm nước nhì uống vào buổi tối, dùng 15 đến 20 ngày liền, nghỉ 10 ngày, dùng tiếp đợt thứ hai, thứ ba. Có nghiên cứu khoa học về dược tính của cây thù lù cạnh Physalis agutala, Physalis angulata với những kết quả được công bố như sau. Thử nghiệm tại trường dược đại học y khoa Viện Đại học Quốc gia Đài Loan ghi nhận Fusilin F và Fusilin D chích từ ờ, nguyên cả cây cây thù lù cạnh Fusilis agulata bằng ethanol có hoạt tính diệt tế bào trên 8 dòng tế bào ung thư, 5 dòng loại ung thư nơi người gồm ung thư gan, hepatoma, ung thư cổ tử cung, mũi và khí quản, ung thư ruột, ung thư phổi, hoạt tính diệt tế bào ung thư mạnh nhất đối với ung thư gan và tử cung. Gen Fisalin F còn có tác dụng chống u bú loại uh, lymphocytic leukemia khi thử trên chuột. Nghiên cứu tại khoa vi trùng và miễn dịch học Đại học Y khoa quốc gia Chen Cung, Đài Loan ghi nhận các dịch chiết từ cây thù lù Physalis arulata có những hoạt tính điều hòa hệ miễn dịch như cải thiện và đáp ứng. Nghiên cứu tại trường dược Đại học Houston, Texas ghi nhận Lavonon glycosid chích từ lá của cây thù lù Physalis agulata bằng methanol mericetin có tác dụng diệt tế bào ung thư loại murine leukemia ung thư phổi adenocarcinoma, nghiên cứu tại Viện Khảo cứu các hợp chất thiên nhiên thuộc Đại học Y khoa Cao Singung, Đài Loan về hoạt tính chống ung thư gan của cây thù lù Physalis angulata ghi nhận các dịch chiết toàn cây bằng nước bằng ethanol được đánh giá về hoạt tính chống ung thư gan trên các dòng tế bào HEP G2, HEP 3B và ghi nhận hoạt tính chống ung thư do gây, gây ra hiện tượng tế bào tự hủy phối hợp với những rối loạn chức năng của các mitochondria nơi màng tế bào bị ung thư tác dụng diệt bào này không xảy ra nơi các tế bào gan lành mạnh. Nghiên cứu tại Nhật, khoa dược Đại học Fukoka ghi nhận phần trên mặt đất của cây thù lù cạnh có hoạt tính diệt được một số ký sinh trùng đặc biệt nhất là Treptoba Nosoma Ruji. Một số các nghiên cứu khác chứng minh được hoạt tính intro của dịch chiết cây thù lù cạnh trên các vi khuẩn Mycobacterium và Mycolasma, một số vi khuẩn gam dương và gam âm như Pseudomonas staphylococcus và Streptococcus. Riêng tại Nhật, có một số nghiên cứu chú trọng đến các hoạt tính intro và chống lại các siêu vi khuẩn bại liệt hạt Bacillus 1, sởi, ban hồng, trái gạ và cả HIV do ức chế chép ngược thành phần hóa học cây chứa một số hợp chất loại lavonoid như anthocyanin, alkaloid, vitamin, minimin, vitagulatin và steroid. Trong đó, quan trọng nhất là các vitasteroid như physalin AD, F, LO, physagolin, AG, physaglulit. Ngoài ra còn có chlorogenic acid, choline, socarbonolic, myricitin, pirin. Trên đây là những tác dụng và chữa trị của cây thù lù cạnh hay còn gọi là cây tầm bóp. Cảm ơn quý vị đã nhiệt tình theo dõi video. Hãy chia sẻ video cho nhiều người cùng biết đến bài thuốc chữa bệnh. Xin quý vị hãy ấn nút đăng ký và ấn vào hình cái chuông để nhận những video mới nhất về những cây thuốc chữa bệnh của kênh chúng tôi. Xin chân thành quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào video mới nhất.